Cậu bé này suýt thì bị mẹ ruột cho vào máy nghiền, về sau khi trưởng thành cậu trở thành người được cả Trung Quốc khâm phục. Cậu bé A Vĩ mới ra đời được nửa năm thì đã bị bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư não. Điều duy nhất mà y học có thể làm là giúp cậu thay máu. Bác sĩ khuyên gia đình A Vĩ suy nghĩ kỹ, vì nếu quyết định cứu cậu thì sau này sẽ để lại di chứng nghiêm trọng, không chỉ thị lực kém mà đến đi bộ cũng khó khăn. Nhưng nếu lựa chọn không cứu thì cuộc sống sau này của gia đình sẽ rất tốt. Hiện tại mọi người phải cân nhắc, cứu hay không cứu? Cứu. A Vĩ được sống tiếp 4 tuổi rồi mà vẫn chưa biết đi bộ. Mẹ chỉ đành ngày nào cũng cõng cậu đi, Ngày đó mẹ đi qua tiệm ăn vặt, con trai thì cứ nhìn chằm chằm chai cola. Mẹ vừa định rút tiền mua thì ông chủ tốt bụng thấy đứa bé bị tàn tật chủ động nói muốn mời A Vĩ uống. Không ngờ mẹ nghe thấy lời này thì lập tức phẫn nộ. Sao ông phải mời nó uống? Sao không mời mấy đứa kia uống? Bà chỉ muốn con trai được đối xử như một đứa trẻ bình thường, nhưng sao nó lại khó đến vậy? Ở trong nhà máy, bà cuối cùng cũng nhịn đủ ánh mắt thương hại của mọi người. Bà cắn răng đặt A lên băng chuyển bắt con phải đứng lên, Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, câu chuyện thần kỳ của A Vĩ bắt đầu. Mẹ đặt con lên băng truyền, đằng sau là lò hơi nước nóng, nếu như bị rơi xuống đó thì hậu quả không dám nghĩ tới. Bà muốn dùng cách thức cực đoan này để ép con trai 4 tuổi học cách đi. Con đi cho mẹ xem, nếu không thì hai mẹ con mình cùng chết. Băng truyền chậm chậm trôi đi, con trai cách bà càng ngày càng xa. Nhưng cho dù mẹ có hết cỡ nào thì con trai vẫn ngây như phỗng ngồi ở đó. Con đi cho mẹ xem có được không? Càng ngày càng tới gần miệng lò. Nhìn thấy con trai mình vẫn thế, bà cuối cùng cũng phải ấn nút dừng lại. Bà nằm trên băng truyền khóc lóc, 4 năm nay, con trai chưa từng nghe hiểu một câu nào của bà nhưng khóc mãi khóc mãi thì bà cũng dần ngưng lại. Vì cậu con trai trước mắt đang vịn vào lan can ở bên cạnh chậm chậm đứng lên. Hoặc có lẽ tình yêu của người mẹ đã thúc đẩy cậu cậu. Đây là lần đầu tiên cậu học được cách đứng thẳng. Nhìn thấy ánh mắt kích động của mẹ con trai cũng hạnh phúc nở nụ cười. Tất cả mọi người đều không coi con là người bình thường. Vậy con hãy làm một người không bình thường. Đến năm 10 tuổi, Á Vĩ đã cao hơn hẳn mẹ. Vì để giúp mẹ giảm gánh nặng gia đình, cậu bắt đầu đem bán mấy câu đối mà mình tự viết, mà hàng xóm xung quanh cũng rất yêu thương A Vĩ thường xuyên mua giúp cậu. Nhưng một ngày nọ, mấy đám trẻ trâu tới ức hiếp A Vĩ. Bọn chúng yêu cầu A Vĩ nộp tiền làm phí bảo kê. A Vĩ không đấu lại được ba đứa nhân cơ hội lấy lại tiền của mình rồi chạy một mạch đi. Mấy đứa kia cũng bắt đầu đuổi theo. Mẹ nghe thấy tiếng cũng xông ra nhưng khiến bà kinh ngạc lại là tốc độ chạy của A Vĩ lại nhanh hơn ba thằng nhóc khỏe mạnh. A Vĩ, mau chạy đi. Chạy hết tầng này đến tầng khác, A Vĩ khiến cho bọn kia chạy mệt lử. Cậu cuối cùng cũng chạy về bên mẹ. Mấy đứa trẻ kia thấy vậy cũng chỉ đành bỏ đi. Mẹ lo A Vĩ có sao không nhưng trên mặt cậu lại lộ ra niềm vui của sự chiến thắng. Tối nay có thêm món rồi. Thì ra, con trai có thiên tài chạy bộ. Mẹ gửi cậu vào đội điền kinh khuyết tật, cho dù cuộc sống không dễ dàng nhưng không chừng có thể làm ra kỳ tích. Càng ngày càng vất vả, A Vĩ gần như muốn từ bỏ rồi. Nhưng mẹ ngày nào cũng ở bên cạnh cậu giúp cậu rèn cân bằng, rèn thể lực. Có một lần, A Vĩ quyết định muốn chạy đua với tàu hỏa. Chỉ thấy tàu hỏa tu tu chạy qua, mẹ hất khăn tay. A Vĩ bắt đầu chạy nhanh về phía trước. Cậu điều chỉnh hô hấp của mình, không ngờ tốc độ lại sánh ngang với tàu hỏa Nhưng chạy mãi chạy mãi cậu bắt đầu không chống đỡ được nữa Hô hấp trở nên gấp gáp Mẹ ở đích cũng căng thẳng theo Bà vội giơ tay ra ra hiệu cho A Vĩ tăng nhanh tốc độ Kỳ tích xuất hiện rồi A Vĩ một lần nữa chứng minh bản thân Con trai của mẹ còn chạy nhanh hơn tàu hỏa công phu không phụ lòng người tại Thế vận hội Paralympic Atlanta 1996. Ố, A Vĩ cuối cùng cũng đạt được huy chương vàng đầu tiên. Đây là hiện trường thi đấu Paralympic 1996. Tô Hoa Vĩ mới chỉ 15 tuổi đã dựa vào nỗ lực nhiều năm thành công giành được vị trí thứ nhất. Sau chuyện này, việc đầu tiên cậu làm là đeo huy chương vàng lên cổ mẹ. Lúc mẹ gả cho bố không có một chút vàng nào, vì thế sau này con sẽ mang thật nhiều huy chương vàng về cho mẹ. Mặc dù chỉ là một câu nói đùa của con trai nhưng lại khiến một người mẹ kiên cường nghẹn ngào. Con cái trưởng thành chỉ trong nháy mắt. Sau khi lấy được huy chương vàng, A Vĩ bắt đầu hành trình không ngừng phá vỡ kỷ lục thế giới và còn giành được hai chức vô địch Thế vận hội Paralympic liên tiếp. Nhưng những thứ đẹp đẽ chẳng kéo dài được lâu, một sự cố ập tới. Bố của A Vĩ không may bị gãy chân cần một số tiền chữa trị lớn nhà của họ sao có thể gánh đỡ nổi. Mặc dù con trai là tuyển thủ thể thao nhưng tiền trợ cấp còn lâu mới đủ. Vì để tích tiền làm phẫu thuật, mẹ một mình phải làm bốn việc. Lúc này có rất nhiều người tới tìm lấy phí quảng cáo cao để dụ mẹ, muốn nhân lúc A Vĩ Vĩ đang nổi tiếng để quay quảng cáo. Một vận động viên bình thường về hưu rồi thì rất khó sống nói gì đến A Vĩ. Vì gia đình, mẹ không thể không ngừng huấn luyện cho A Vĩ, nhận cho cậu từng đại diện nhãn hiệu một. Áp lực cuộc sống và xã hội cuối cùng cũng đánh gục trụ cột duy nhất trong gia đình. Mẹ ôm lấy con khóc lóc, A Vĩ hiểu chuyện biết rõ đến lúc phải từ bỏ giấc mơ rồi, con không chạy nữa, con muốn ra ngoài kiếm tiền. Con tham gia Paralympic rồi, cũng giành được huy chương vàng rồi. Không sao cả, con không muốn thấy mẹ một ngày làm bốn phần việc. Con không muốn mẹ phải vất vả như vậy. Con phải chạy thì người khác mới coi trọng con. Hiện tại con lại đang khinh thường chính mình. Mẹ một lực lắc đầu, bà biết chạy mới là lựa chọn tốt nhất cho con trai cũng là lối đi duy nhất. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười kiên cường của con, bà lại không nhịn được mà đồng ý. Từng là một cậu bé thần kỳ giành được vô số vị trí thứ nhất hiện tại lại làm shipper quanh quẩn ngoài đường. Cơ thể tàn tật nên cậu khó mà tránh khỏi những khó khăn, vào một buổi trưa nọ đang nghỉ ngơi, huấn luyện viên lại tìm đến cậu. Hy vọng cậu có thể tham gia Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008. Mùa sau thì em đã 30 rồi. Mùa này có lẽ là cơ hội cuối cùng. Bố em hiện tại không thể làm việc, làm shipper mỗi tháng cũng được 7.000 tệ. Huấn luyện viên không khuyên cậu nữa vì ông biết rằng giấc mơ của Á Vĩ không phải vì mấy nghìn tệ đó, cậu đã bị hiện thực tàn khốc đánh gục. Sau khi về nhà nhìn thấy những hình ảnh về Thế vận hội, tâm hồn chạy bộ của cậu lại được khuấy động cậu cố gắng kiên cường nén những giọt nước mắt. Mẹ ở bên nhìn thấy con trai đang giằng xé thì cũng chìm vào suy tư. Đây là một đoạn trong bộ phim Hero To Zero. Nguyên mẫu của Á Vĩ trong phim là cậu chàng trai có nụ cười đáng yêu này. Cậu ở ngoài đời được coi là forest gum phiên bản Trung Quốc. Trong một lần phỏng vấn, khi phóng viên hỏi cảm nhận lần đầu tiên khi đạt được vị trí thứ nhất là gì, cậu cười trả lời, thực ra lúc đó muốn nhất là quay về làng Thế vận hội để uống nước khoáng. Câu trả lời có vẻ hài hước này cho ta thấy được sự chân thành và thật thà của cậu. Á Vĩ không phụ lòng của mẹ, cậu từng, cậu từng tham gia 4 kỳ Thế vận hội và giành được 6 tấm huy chương vàng. Cho đến nay vẫn còn giữ hai kỷ lục thế giới. Vi của mình đến đây là kết thúc nếu như thích Vi này thì đừng quên follow mình nhé. Hẹn gặp lại trong những Vi. Cậu bé này suýt thì bị mẹ ruột cho vào máy nghiền, về sau khi trưởng thành cậu trở thành người được cả Trung Quốc khâm phục. Cậu bé A Vĩ mới ra đời được nửa năm thì đã bị bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư não. Điều duy nhất mà y học có thể làm là giúp cậu thay máu. Bác sĩ khuyên